Nhân quả nghiêm minh, viết sách ái tình gợi dục, tác giả phải chịu báo ứng thống khổ ở địa ngục. Cổ nhân nói, vạn ác dâm vi thủ, ý rằng vạn điều ác thì tà dâm đứng đầu. Con người ta, chỉ một niệm dâm dục, sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sỉ, đi ngược với luân lý. Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Xưa nay, Ái tình và những chuyện nam nữ luôn là thứ khiến người ta phải động lòng. Nhưng những thứ văn chương chứa đầy dâm sắc ấy quả thực là gây hại cho người ta hơn cả. Bởi vậy, ngay cả số phận của những nhà văn chắp bút viết nên những chuyện ấy cũng không mấy tốt đẹp. Sự lạc thú của tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng hậu quả của nó lại vô cùng khủng khiếp. Người phạm tội tà dâm có thể phải chịu báo ứng ngay tại đời này hoặc có thể chịu kiếp nạn ở đời sau có khi bị đọa xuống địa ngục, chịu hình phạt của núi đao biển lửa. Bởi theo giáo lý nhà Phật, con người sống là không chỉ có một kiếp này. Ngay bây giờ, tâm linh cuộc sống mời quý thính giả lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện nhân quả có thật dưới đây. Hy vọng quý thính giả sẽ rút ra cho mình những bài học sâu sắc, từ đó biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm, để tránh phải chịu báo ứng về sau. Hoàng Sơn Cốc là một thi nhân triều Tống, rất giỏi sáng tác văn thơ sắc tình dâm loạn. Một lần, nhân lúc nhàn tản, ông đến bái kiến thiền sư Viên Thông Tú. Vừa mới gặp mặt, thiền sư Thông Tú liền nghiêm giọng trách mắng ông. Đại trượng phu tài năng văn phú, sao lại can tâm dùng vào việc sáng tác những thứ dâm loạn hạ đẳng như vậy? Trước đó, thiền sư Thông Tú khuyên răn đại họa sĩ Lý Bá đừng say mê vẽ ngựa nữa, và đã thành công. Câu chuyện này mau chóng truyền rộng trở thành giai thoại mà mọi người đều biết. Lời cảnh tình của thiền sư Bấy giờ, Hoàng Sơn Cốc sau khi nghe thiền sư thông tú phê bình thì tỏ vẻ không thoải mái, vẫn bỏ ngoài tai. Ông cười bảo, bổn nhân viết văn làm thơ, chiếu theo quy luật nhân quả thì đời sau sẽ không được đầu thai làm người mà phải đọa vào trong bụng ngựa hay sao? Thiền sư nói, Lý Bá khi đó một lòng một giả dạ mà nghĩ tưởng đến ngựa, nghiền ngẫm ngựa, khổ sở vì ngựa, toàn bộ tinh khí thần của ông ta đều hóa thành ngựa cả. Vậy nên nếu phải đọa lạc, thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện của cá nhân ông ấy mà thôi. Còn ông dùng những lời dâm tà, ướt át, hoa mỹ khuấy động lòng dâm dục của độc giả trong thiên hạ, dẫn dụ người đời nghĩ tưởng vần vờ khiến cho rất nhiều người ý chí yếu nhược làm ra những chuyện phi lễ, tà dâm trái với luân thường đạo lý. Quả báo của tội ác vốn là quy luật rộng khắp xưa nay. Báo ứng của ông há chỉ dừng lại ở việc bị đọa vào bụng ngựa thôi sao? E rằng sẽ phải bị đọa vào địa ngục lưỡi cày vĩnh viễn không được siêu thoát đó. Hoàng Sơn Cốc nghe vậy, liền giận cả tóc gáy, vô cùng hổ thẹn, ngại ngùng cáo biệt từ đó về sau không bao giờ sáng tác thơ văn liên quan đến sắc tình nữa. Ngoài ra ông cũng bắt đầu tu thân dưỡng tính, sám hối hành thiện. Thế nhưng nghiệp tội của ông cũng đã gieo nên hậu quả nhất định phải nhận. Nửa đời sau của ông, cuộc sống gia đình gập ghềnh nhiều khổ nạn. Hai người vợ yêu lần lượt qua đời, con đường công danh thì lên xuống mấy hồi. Lúc về già, bệnh tật khắp thân, thống khổ vô cùng Dâm thư hại người, tác giả chịu quả báo. Từ lời dạy của thiền sư Thông Tú, nhìn rộng ra chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy số phận của những nhà văn chắp bút viết nên những thứ văn chương chứa đầy dâm sắc cũng không mấy tốt đẹp. Thi Nại Am viết Thủy Hử Chuyện, trong tác phẩm đã dùng không ít bút mực miêu tả quá trình gian dâm, trộm cướp, giết người rất tường tận cụ thể, chẳng khác gì hối thúc người ta trộm cướp tà dâm. Kết quả là con trai cháu trai, chát trai của Thi Nại Am sinh ra tất cả đều bị câm. Lý Tôm Ngữ, tác giả cuốn hậu hắc học, thích nhất là phản bác ngôn luận của các bậc tiền nhân và thánh hiền, ngụy biện thị phi, tạo thành cách nói dị thường đi ngược lại với đạo lý để đạt được uy tín danh lợi. Một đời của ông sống trong nghèo khổ, thất vọng và cô độc, cuối cùng phải chết một cách bi thảm. Mẫu đơn đình kể chuyện một đôi trai gái yêu nhau bỏ trốn. Hơn nữa văn chương dùng từ ngữ hoa lệ, ai ai cũng thích đọc, cũng vì thế mà chịu nhận ảnh hưởng, từ đó phản đối lễ giáo, truy cầu tình ái. Điều đó khiến nhiều người ngộ nhận việc dâm dật thành hành vi phong nhã. Sau khi tác giả cuốn sách là Thang Hiền Tổ qua đời, có người từng chết đi sống lại kể rằng đã chứng kiến cảnh ông ấy bị giam tại phòng tối nơi âm phủ, chịu cảnh thiêu đốt nóng đến mức không chịu nổi, da bị nứt đến mức lòi cả thịt, vô cùng thống khổ. Tác giả Tây Sương Ký là Vương Thực Phủ, có sở trường miêu tả chuyện nam nữ tư tình vụng trộm, khiến rất nhiều người sau khi xem xong chuyện này liền khởi dâm tâm tà niệm. Người ta lưu truyền rằng tác giả chỉ vì soạn cuốn sách này mà bị dưới âm khiển trách, chưa viết xong đột nhiên vô cớ ngã vật ra, tự mình cắn lưỡi mà chết. Kim Thánh Thán sống vào cuối triều minh đầu triều thanh, từng bình giải ca ngợi Thùy Hử Truyện, Tây Sương Ký, Kim Bình Mai, vốn là những cuốn sách hối dâm sướng loạn. Vốn dĩ ông là người tài trí nhanh nhạy, nhưng thay vì viết bài ca ngợi đạo đức, lại chuyên viết bình giải dâm thư ướt át. Do đó sau này bị triều đình giam ngục, khi chết chịu cực hình tra tấn khủng khiếp. Người thân và họ hàng của ông cũng vì thế mà bị họa chu di đi hát. Lauren là một nhà tiểu thuyết, nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Anh. Ông vốn là một người tài hoa xuất chúng, đã sáng tác nên rất nhiều bộ tiểu thuyết và hí kịch nổi tiếng. Tuy nhiên, sau này khi viết bộ sách Người tình của phu nhân Chatelet, trong đó dùng văn từ tỉ mỉ miêu tả quá trình ngoại tình và loạn tính ngoài hôn nhân. Sách này từng bị chính phủ các nước phê phán liệt vào loại sách đồi trụy và cấm chỉ xuất bản, phát hành. Sau một năm viết xong bộ tiểu thuyết này, Lauren đã mắc bệnh hiểm nghèo mà chết vào tháng 3 năm 1930. Lúc đó ông mới chỉ 44 tuổi. In sách khiêu dâm gây hại cho bản thân và gia đình. Có một người bán sách tên là Chu Tường có sở thích in tiểu thuyết và sách tà dâm để cho thuê hoặc bán. Tiệm sách của họ Tường đã thu hút rất nhiều người lui tới. Bạn bè khuyên anh ta không nên in những tác phẩm tục tĩu như vậy, nhưng anh ta chỉ châm biếm, cho rằng họ quá bảo thủ. Sau đó chỉ trong vài năm, mắt của Chu Tường đã bị mù. Một ngày nọ có trận hỏa hoạn xảy ra, Chu Tường bởi mù hai mắt, chạy ra ngoài không kịp khiến cho nửa người bị lửa thiêu cháy. Anh ta kêu la thảm thiết cả ngày vì quá đau đớn, ba ngày sau thì qua đời. Có câu người sắp chết đều nói những lời chân thật. Trước khi chết, Chu Tường tự trách, tôi đã in sách khiêu dâm, kiếm được chút lợi nhỏ nhưng hại người không ít. Kết quả phải chịu cảnh như vậy. Mong rằng những người cùng nghề như tôi nhanh chóng tiêu hủy sách tà dâm, đừng giống như Chu Tường tôi, cuối cùng đau khổ hối hận khôn nguôi. Nhưng bởi Chu Tường hối hận muộn màng, tội nghiệp đã tạo chất cao như núi, còn gây họa cho người nhà. Anh không những không có con cháu mà vợ mình cũng xa vào con đường kỹ nữ. Soạn sách tà dâm, cả gia đình chết đuối. Chuyện cũ kể rằng họ trương nọ là một người có tài đặc biệt, nhưng đáng tiếc anh ta lại đem tài năng của mình để biên soạn những cuốn tiểu thuyết đầy lời lẽ tà dâm. Hơn nữa còn in ra để bán. Anh cho rằng những từ ngữ dâm loạn, ủy mị trong sách đều chỉ như gió thoảng mây bay, không làm tổn hại âm đức của mình. Một đêm, Trương mơ thấy người cha đã khuất của mình. Ông nghiêm nghị trách cứ những cuốn tiểu thuyết dâm quế của con làm người ta hoa cả mắt, hồn siêu phách lạc. Sách của con khiến bao nhiêu người xa đọa, không biết giữ chừng mực. Từ trước tới giờ, âm tào địa phủ đối với loại tội này là trừng phạt tàn khốc nhất. Vốn dĩ con có tiền đồ cao xa, dương thọ kéo dài, nhưng bởi những thứ dâm sách này mà hủy hết phúc phận một đời rồi. Thật đáng tiếc mấy đời tổ tiên tích đức lại bị hủy trong tay con. Con còn nói không tổn hao âm đức là sao? Trương chợt tỉnh giấc, trong lòng vô cùng hối hận. Tuy nhiên tội nghiệp đã gây ra, anh ta phải gánh chịu. Kết quả cả gia đình anh sau đó đã chết đuối. Biên soạn sách khiêu dâm bị nghiêm trị không ngừng nghỉ. Có một người đàn ông tên Toàn Như Ngọc ở vùng Bột Hải, mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng rất lương thiện thường giúp đỡ người khác. Thấy người khác làm điều tốt, trong lòng anh ta cũng cao hứng. Anh thường dốc sức sao chép sách dạy người hướng thiện, khuyến thiện được cho nhiều người. Một năm nọ, trên đường ra biển, Như Ngọc gặp phải cơn lốc, con thuyền bị lốc thổi bay tới một ngọn núi lớn. Anh lên bờ, khi leo tới đỉnh núi thì bỗng xuất hiện một vị đạo sĩ phong thái phi phàm thoát tục. Đạo sĩ nói với Như Ngọc, thế nhân sùng bái những điều giả dối mà thiên đế coi trọng sự chân thành. Ngươi cả đời khuyên người hành thiện, soạn sách dạy điều thiện. Đó đều xuất phát từ chân tâm, hơn nữa lại không cầu người khác biết. Công đức thật to lớn nhất. Như Ngọc liên tục khiêm tốn không dám nhận. Đạo sĩ lại tiếp tục đàm luận về các tật xấu của một số nho sĩ, dùng tài trí thông minh mà biên tạo những ca khúc khiêu dâm, gây hỏa loạn thiên hạ những người này chết rồi sẽ bị đọa địa ngục, gặp thống khổ vô biên vĩnh viễn không có ngày già. Nói rồi, ông liền đưa Như Ngọc xuống địa phủ. Khi tới Sâm La Điện, Như Ngọc thấy trên hai cột trụ có câu đối. Đại ý viết, người ở dương gian, dù gian trá, dù làm ác, chết rồi phải đến đại điện Sâm La chịu xét xử. Ta là chủ quản địa phủ, chức trách ở đây nhất định làm hết bổn phận căn cứ theo pháp lý, phụng sự việc công mà làm. Ngươi hà tất phải khốn khổ cầu khẩn làm chi? Lúc này, một vị vương giả đi ra đại điện, cung kính nghênh đón đạo sĩ. Đạo sĩ nói những bài hát khiêu dâm khiến tâm người ta dơ bẩn nhất. Người ở âm phủ chịu phạt mà dương thế cũng không hay biết. Cho nên những kẻ phạm lỗi tà dâm lại càng thêm phạm tội. Việc mình mình làm, không biết quay đầu hối cải anh hãy vào trong nhìn xem cho rõ sự tình, rồi truyền lại lời cho thế nhân. Nếu như lòng người có thể hướng về với đạo, đó cũng là đại từ bi vậy. Đạo sĩ dứt lời thì xuất hiện hai tên sai dịch, đưa Như Ngọc đến nơi chịu hình của các tội hồn. Có người bị tra tấn, có người bị đao chém, bị cày hoặc bị dùng chày mà dã mà nghiền nát thân thể, hoặc bị ném vào chảo dầu. Mỗi lần chịu hình xong, các tội hồn lập tức được khôi phục hình dạng thân thể, sau đó lại tiếp tục bị tra tấn. Các viên sai dịch kể, những người này khi còn sống đã biên soạn những cuốn tiểu thuyết tục tĩu, đầu độc nhiều người. Sau khi chết, họ bị đọa vào địa ngục vạn kiếp, chịu hình vĩnh viễn, dù cầu chuyển kiếp làm sâu bỏ cũng không được. Như Ngọc vô cùng sợ hãi và muốn quay trở lại. Sai dịch dẫn anh về đại điện, sau đó vị đạo sĩ kéo Như Ngọc trở lại trên núi. Anh ta bái biệt đạo sĩ rồi rong buồm xuôi gió quay trở về. Khi Như Ngọc quay trở về quê nhà, anh đã kể những điều đã thấy, đã nghe và khuyên thế nhân hãy hướng thiện, hành động cẩn trọng, tránh xa tà dâm. Dù bạn tin hay không, những câu chuyện này đều có đạo lý và trí huệ ở trong đó. Ở nơi mê lạc hồng trần, có thể giữ vững sự thiện lương và chân thành, tránh xa những dục vọng và cám dỗ vô độ, đó chính là phúc phận to lớn của đời người. Tà dâm không chỉ tàn phá phúc đức mà còn nhận quả báo kinh hoàng. Ngoại tình hay tà dâm là hành vi ác và không được trời đất chấp nhận. Một người có ý định này, dù chưa hành động cũng làm tổn hao rất nhiều phúc đức. Hậu quả không chỉ bản thân phải gánh chịu mà còn để lại tội nghiệp cho con cháu. Bùi Trương là người thuộc huyện Hà Đông, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cha ông là người qua lại rất thân thiết với nhà sư Vân Chiếu, người tinh thông về thuật xem tướng. Ông có nhìn vào thiên đình của Bùi Trương và nói rằng tương lai Bùi Trương sẽ có sự nghiệp thành công rực rỡ. Năm đó Bùi Trương 20 tuổi, ông cưới Lý Thị. Sau đó một năm, ông đến Thái Nguyên làm quan và để vợ con ở lại quê nhà. Mấy năm sau, Bùi Trương gặp lại nhà sư Vân Chiếu nhà sư vô cùng kinh ngạc nói, mấy năm trước ta nhìn nhà ngươi có tướng hiền quý, sao hiện tại lại thay đổi đến thế này? Trước đây thiên đình của nhà ngươi đầy đặn sáng rõ, hiện tại thì đã bị lõm xuống. Nhìn địa các trên khuôn mặt thì thấy sắc nhọn. Lòng bàn tay của ngươi có khi đen bao bọc, sợ rằng sẽ gặp tai họa bất ngờ, phải cẩn thận đề phòng. Ngươi đột nhiên trở thành như thế này, phải chăng đã làm việc gì đó thất đức rồi? Bùi Trương nghe xong liền suy xét lại hành vi của bản thân khi làm quan tại Thái Nguyên. Ông nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy việc tư thông với một người phụ nữ ở đó là việc làm sai trái. Nhà sư Vân Chiếu nghe xong liền thở dài nói, người vốn có tiền đồ sáng lạn nhưng không biết giữ mình, đã tư thông với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Vì vậy mà đã tự tàn phá phúc đức của bản thân, thật quá đáng tiếc. Không lâu sau, tai họa đã ập xuống đầu Bùi Trương giống hệt như lời tiên đoán của nhà sư Vân Chiếu. Hôm đó, đang trong lúc tắm rửa, ông bị cấp dưới hãm hại, đâm một đao vào bụng mà chết ngay tại chỗ. Quả báo kinh hoàng Có câu, vạn ác dâm vi thủ, nghĩa là trong vạn tội ác thì tội tà dâm đứng hàng đầu. Chính vì thế mà tội nghiệp nó để lại cũng không nhẹ chút nào. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Đối với những người phạm tội này thường thì bị mất mạng, mất chức vị, thậm chí có người còn hủy hoại gia đình, hơn nữa một số người còn bị tuyệt tử. Một người có mệnh phú quý nhưng một khi mắc phải tội tà dâm thì có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người có mệnh được hưởng phúc thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm thì có thể bị tật nguyền hay chết yểu. Một người có vợ hiền thục và tiết hạnh nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng. Trong quá khứ, một số người có công năng đã nhìn thấy rằng quả báo đối với tội tà dâm là nghiêm trọng nhất. Lấy ví dụ, thông dâm với vợ người khác hay làm ô uế con gái nhà người ta sẽ bị đầy đọa dưới địa ngục trong 500 năm. Sau đó, anh ta có thể phải mang thân trông ngựa trong 500 năm nữa trước khi được chuyển sinh thành người. Thậm chí khi thành người, anh ta có thể phải làm nghề kỹ nữ. Nếu ai đó bày mưu thông dâm với một quá phụ hay ni cô, làm bại hoại đạo đức, người đó sẽ phải chịu khổ dưới địa ngục trong 800 năm. Sau đó, anh ta có thể đầu thai thành lợn hoặc dê để bị mổ lấy thịt trong 800 năm tiếp theo. Đến khi lại được mang thân người, anh ta có thể bị đau khổ vì tàn tật. Quyến rũ người có địa vị cao hay trẻ nhỏ, làm bại hoại cương thường, sẽ khiến người đó chịu khổ dưới địa ngục trong 1.500 năm. Đến khi được mang thân người, người đó có thể bị chết trong bụng mẹ hay chết non, tức là có một đời sống cực ngắn. Tất nhiên, những quả báo này không phải là toàn bộ, mà có thể khác nhau tùy theo trường hợp. Tuy nhiên, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội tà dâm. Mặc dù quả báo với người phạm tội tà dâm là nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên người xúi dục người khác thực hiện hành vi dâm loạn tội còn nặng hơn. Hình phạt dưới địa ngục thống khổ ngoài sức tưởng tượng. Một khi vào ngục vô gián thì sẽ không còn đường ra nữa. Sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian rất ngắn ngủi, do đó đừng làm ngơ trước những cảnh báo về sự trả quả sau khi phạm tội. Cổ nhân nói, vạn ác dâm vi thủ, ý rằng vạn điều ác thì tà dâm đứng đầu. Con người ta chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sỉ, đi ngược với luân lý. Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Sự lạc thú của tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng hậu quả của nó lại vô cùng khủng khiếp. Người phạm tội tà dâm có thể phải chịu báo ứng ngay tại đời này hoặc có thể chịu kiếp nạn ở đời sau. Có khi bị đọa xuống địa ngục, chịu hình phạt của núi đao biển lửa. Bởi theo giáo lý nhà Phật, con người sống là không chỉ có một kiếp này. Truyền bá những ngôn luận tà dâm, kích động lòng dâm dục của người khác, chính là gây tội vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, với những người chuyên lấy bút hạ văn, viết về đề tài tà dâm ái tình ấy, thì quả báo cũng không hề nhẹ bớt. Những câu chuyện có thật ở trên chính là đã dẫn chứng cho điều này. Trong xã hội ngày nay, có thể thấy rằng đâu đâu người ta cũng nói cũng viết về những chuyện về dâm loạn, tình dục, sách báo, tác phẩm văn học nghệ thuật, phim ảnh, truyền hình đều lấy đó làm đề tài nóng bỏng thu hút độc giả. Như vậy đủ để thấy nhân loại đang đứng trước bờ vực nguy hiểm như thế nào. Hy vọng từ những bài học trong quá khứ sẽ phần nào cảnh tỉnh và khai sáng cho mỗi chúng ta. Bạn nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để cùng chúng tôi trao đổi nhé! Thân ái và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tiếp theo trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất